Xin chào quý vị các bạn. Nhóm cổ phiếu bất động sản trong thời gian vừa qua giảm rất là mạnh. Đâu là nguyên nhân và giải pháp cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới như nào? Đặc biệt là từ nay đến năm 2023. Phần lớn các nhà đầu tư khi mà chúng ta tham gia thị trường á, thì có một cái tâm lý đó là khi cổ phiếu giảm là chúng ta mua vào bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là đây là những cổ phiếu rẻ nên càng mong muốn mua được nhiều cổ phiếu cái điều thứ hai là chúng ta được nghe mách nước hay được phím hàng ở một ai đó đó là việc mà mua cổ phiếu trong chu kỳ đi xuống hoặc cả trong chu kỳ giảm là một trong những cái yếu tố là một trong những cái à, điều kiện rất là tốt bởi vì việc mà chúng ta nghĩ rằng là cổ phiếu rẻ thì đây là cơ hội để chúng ta mua à, tuy nhiên thì họ không hiểu rằng là mọi cái vận động của thị trường chứng khoán nó đều tuân theo chu kỳ đều biến động theo gì ạ à? chu kỳ kinh tế à, vĩ mô kinh tế à, của nền kinh tế của mỗi nước khác nhau đặc biệt là có thể nền kinh tế thế giới giữa tác động của như là chúng ta gọi là chiến tranh dịch bệnh hoặc là sóng thần tất cả những yếu tố đó đều tác động mạnh đến thị trường chứng khoán vậy nếu chúng ta chỉ đầu tư và tập trung vào nhóm cổ phiếu mà chúng ta yêu thích thì đây là một nguyên nhân dẫn đến là rất nhiều nhà đầu tư có thể mất gấp đôi tức là mất một nửa tài sản hoặc thậm chí mất nhiều hơn và làm thế nào để chúng ta hiểu rõ được cái vấn đề này đặc biệt là nhóm cổ phiếu bất động sản nguyên nhân tại sao nhóm cổ phiếu bất động sản giảm mạnh trong thời gian vừa qua vậy có mua cổ phiếu bất động sản hay nhóm cổ phiếu nào trong thời gian tới nếu thị trường bắt đầu chu kỳ đi lên thì trong nay chúng sẽ gì ạ cùng với chúng ta để uh, chia sẻ giúp cho chúng ta có góc nhìn à, về thị trường cũng như là giúp chúng ta có một cái uh, khách quan hơn để biết rằng là thị trường trong thời gian tới cần có những điều kiện gì để chúng ta đầu tư nếu các bạn nào đang có mặt thì cho Dũng một like đúng không ạ hãy cho Dũng một like ở phần ô chat để chúng ta bắt đầu trong chương trình của ngày hôm nay đầu tiên chúng ta sẽ nói về nhóm cổ phiếu bất động sản trong đó như có rồi là DG ở DG thì nếu chúng ta đọc báo cáo tài chính năm 2022 thì rất nhiều các gì à, à, lợi nhuận nó đến từ những lợi nhuận khác tức là có thể lợi nhuận do kinh doanh tài chính đây là cách để chúng ta thấy là nhiều doanh nghiệp người ta dùng à, khi thị trường đang có dấu hiệu tốt có dòng tiền thì người ta sẽ sử dụng rất nhiều các à, cái báo cáo mà nó không gì ạ à, mang độ chắc chắn độ tin tưởng với nhà đầu tư tuy nhiên chúng ta thấy nó tăng và chúng ta tiếp tục kỳ vọng và đây chính là nguyên nhân chúng ta thì ạ à, kỳ vọng là cổ phiếu này có thể tăng lên ba bốn trăm giống như cổ phiếu L14 và nếu các bạn nào nghiên, nghiên cứu sâu về cổ phiếu này thì các bạn sẽ thấy ngay là cái việc mà à, chúng ta không hiểu rõ về báo cáo tài chính cái nhỏ và ở đây chúng ta thấy là vậy đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về góc độ đầu tiên đó là tại sao cái nhóm đấy giảm điểm đầu tiên cái địa giảm điểm đầu tiên đó các bạn nhớ là à, thị trường bất động sản giảm điểm đầu tiên là thị trường bất động sản giảm điểm và các cổ phiếu đó thì nó được định giá định định giá bởi các dự án rất nhiều dự án có thể những dự án chưa được gì ạ khởi công có thể những dự án là những dự án ma có thể những dự án mà chúng ta thấy là chúng ta không biết được nhưng với việc mà chúng ta là các à, à, chúng ta gọi là các chuyên gia marketing cổ phiếu chúng ta gọi là marketing cổ phiếu bây giờ có khái niệm marketing cổ phiếu đó là họ sử dụng những cái à, công cụ à, báo chí sử dụng những cái công cụ như là livestream, facebook và tất cả những công cụ đó ờ, những cái nền tảng mạng xã hội để à, tạo ra cái nhóm kín nhóm hở nhóm hở giúp cho nhà đầu tư cá nhân chúng ta không nắm rõ được và nó thổi phồng lên và tạo ra bong bóng cổ phiếu tuy nhiên cái bong bóng cổ phiếu này chúng ta có thể bán ra khi mà bong bóng kết thúc nhưng phần lớn mọi người không bán ra bởi chúng ta kỳ vọng và khi mà kỳ vọng thái quá thì đầu tiên là chúng ta thấy rằng là gì ạ à? cổ phiếu bị tăng quá mức khi cổ phiếu tăng quá mức và với việc mà việc giá bất động sản giảm mạnh khiến cho định giá cổ phiếu giảm theo đấy là cái nguyên nhân đầu tiên dẫn đến là gì ạ à? cổ phiếu bất động sản giảm mạnh trong thời gian vừa qua nguyên nhân thứ hai nguyên thứ hai đó là khi mà chúng ta quan tâm đến cổ phiếu bất động sản đó, thì các bạn biết rằng là phần lớn các cổ phiếu bất động sản họ vay ngân hàng rất là nhiều khi họ vay ngân hàng rất là lớn và việc mà giá bất động sản đang trong quá trình đi xuống giảm rất mạnh thậm chí là không bán được nên cái áp lực trả lãi cũng như là áp lực tài sản bị giảm xuống nên các ngân hàng ép các công ty bất động sản cần phải gì ạ nộp thêm tiền quý quỹ hoặc là không cho vay nữa khiến cho gì ạ tài sản của doanh nghiệp bất động sản giảm rất mạnh bởi vì không trả tiền hoặc là không cho vay nữa thì họ sẽ bán cổ phiếu ra để gì ạ cân bằng tránh rủi ro đây là một trường hợp thứ hai và các bạn thấy rằng là các cổ phiếu bất động sản sẽ bị ảnh hưởng trường hợp thứ ba mà chúng ta thấy là cũng bị ảnh hưởng rất là lớn khi mà tại sao nhóm cổ phiếu bất động sản giảm rất là nhanh trong thời gian vừa qua đó là các doanh nghiệp bất động sản trong thời gian vừa qua đặc biệt là năm 2021 khi dòng tiền chúng ta thấy rằng là rẻ được bơm ra thị trường cũng như là dịch bệnh covid nên khiến nhà đầu tư không có gì ạ à, không có uh, khả năng đầu tư vào những việc khác mà tập trung dồn tiền vào mua trái phiếu mua bất động sản và đặc biệt là một lượng trái phiếu rất lớn của các nhà đầu tư cá nhân đổ vào bất động sản nên chính vì vậy năm 2023 này các trái phiếu được đáo hạn khi các trái phiếu được đáo hạn thì bắt buộc các doanh nghiệp bất động sản cần phải trả tiền cho các gì ạ nhà đầu tư hoặc là các một số các nhà đầu tư đã yêu cầu được gì ạ thanh toán trước cái trái phiếu nên dẫn đến là các doanh nghiệp bất động sản mất thanh khoản về tiền mặt và đây cũng là một nguyên nhân khiến cho giá cổ phiếu bắt đầu bị giảm xuống và việc mà bản thân các doanh nghiệp bất động sản phát hành cổ phiếu không ai mua đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhà đầu tư sợ phải mua cổ phiếu nên họ bán ra tránh trường hợp họ phải mua những cổ phiếu mà bị phát hành ví dụ như là cổ phiếu DG phát hành với giá 15 thì hôm nay chúng ta quyền mua giá 15 thì hôm nay đã gần giá 15 rồi thì bao nhiêu các bạn sẽ mua cổ phiếu DG khi mà được phát hành ạ à? mua phát hành trả tiền giá 15 còn hôm nay thì chúng ta thấy là không phải trả tiền chúng ta vẫn có thể mua được vậy nếu chúng ta nhà đầu tư thì chúng ta có mua cổ phiếu này tại thời điểm nào không ạ chúng ta có mua cổ phiếu DG với giá 15.45 và hôm nay chúng ta không cần phải bỏ tiền ra để chúng ta mua không biết bao nhiêu bạn biết cái điều này comment số 1 là nếu giờ chúng ta không phải bỏ tiền ra chúng ta vẫn có thể mua cổ phiếu này với giá rất là rẻ trong khi đó rất nhiều người bị kẹt cổ phiếu này nếu vài hôm nữa nhà công ty phát hành thì chúng ta phải mua cổ phiếu này với giá trên trời là giá 15 nên chính vì vậy thì việc thiếu kiến thức thiếu hiểu biết của nhà đầu tư dẫn đến là gì ạ dẫn đến là nhà đầu tư đã bị thua thiệt cả đơn cả kép và đây chính là nguyên nhân rất nhiều nhà đầu tư bảo đầu tư dài hạn mà đầu tư dài hạn cho việc mà phát hành thêm thế này thì không biết là chúng ta đang ở tư duy như nào cũng không biết nếu lúc nói này nó hơi gì ạ à? nó hơi có những cái ngôn ngữ không được uh, tích cực nhưng tuy nhiên các bạn cần phải tỉnh ngộ chứ bây giờ nếu mà bỏ bao nhiêu tiền là sau đó lại mua cổ phiếu ở uh, giá bây giờ giá nó còn bằng cái giá mà phát hành thêm mà chúng lại bỏ ra tiền để mua vào thì nếu các bạn đang là nhà đầu tư chứng khoán thì cái nhóm nhà đầu tư đó như thế nào đấy tiếp theo chúng ta đến một cái dạng nhóm cổ phiếu thứ ba đó là nhóm cổ phiếu này vay ngân hàng bằng thế chấp vay ngân hàng bằng thế chấp bằng cổ phiếu của mình như PDR hay là công ty chứng khoán tức là Novoland và Phát Đạt là những cái cổ phiếu dùng cố cổ phiếu của mình thậm chí là nhiều cổ phiếu dùng cổ phiếu của mình vay thế chấp các công ty chứng khoán để gì ạ vay thế chấp các công ty chứng khoán để lấy tiền ra kinh doanh vậy khi mà thị trường chứng khoán giảm các công ty chứng khoán bán ra gây áp lực giảm giá cổ phiếu và khi áp lực giảm giá cổ phiếu nhà đầu tư không bán ra được và mơ thì lúc này cổ phiếu lại càng giảm sâu đấy chính là lý do các bạn thấy rằng những cổ phiếu bo cung là những cổ phiếu cực kỳ nghiêm trọng có thể sau một thời gian cổ phiếu này không còn trên thị trường nữa nếu tiếp tục giảm sâu và không giải chấp tức là cái giải chấp đó quá lớn khiến cho ngân hàng tịch thu và nhà đầu tư chúng ta là những người chịu thiệt cuối cùng không biết bao nhiêu bạn đã hiểu rõ điều này có thể comment số 2 ạ à. tại vì ở trên diễn đàn trên thị trường không ai nói cho các bạn biết nên các bạn vẫn nghĩ rằng là mua cổ phiếu sẽ không bao giờ mất được nó chỉ giảm mà thôi nên nhiều nhà cứ thấy cổ phiếu rẻ là mua vào thấy cổ phiếu có giá trị tốt mua vào và chúng ta không biết rằng là đây là những cổ phiếu lởm nhất trên thị trường mà chúng ta không biết vậy chúng ta có thể quay trở lại một vài cổ phiếu để các bạn thấy là nó rất là lởm và chúng ta không biết được và chúng ta mua vào có thể bị cháy tài khoản bất cứ lúc nào đây là một trường hợp điển hình mà các bạn có thể thấy được năm à, một vài năm trước đó là cổ phiếu CDO cổ phiếu này cũng tăng rất là mạnh tăng rất là mạnh khi mà cổ phiếu này tăng rất mạnh sau đó các bạn biết điều gì diễn ra không ạ đây là cổ phiếu tăng rất mạnh sau quá trình tăng nhà đầu tư mua vào và sau đó thì cổ phiếu này rơi giảm sàn và cuối cùng nhà đầu tư để mất tiền mọi người mất tiền nhà đầu tư mất tiền và đây chính là nguyên nhân khiến thị trường cũng bị giảm mạnh và đấy chính là chúng ta hiểu rõ là tại sao chúng ta cứ thích mua trung bình giá xuống cứ mua cổ phiếu định giá cho nó tốt bởi vì chúng ta chẳng hiểu thế nào là chu kỳ bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này còn điều kiện tiếp theo mà chúng ta có thể thấy được là gì ạ à? khi mà các cổ phiếu đều giảm đặc biệt là nhóm ở cổ phiếu động sản giảm Nopoland nó tác động lên gì ạ à? Nopoland DG và PH uh, ờ, Phát Đạt và một nhóm cổ phiếu khác nó bị giảm sàn dẫn đến các công ty chứng khoán họ bị gì ạ à? bị full margin hay chúng ta gọi là short sell khi họ phọt sale thì rõ ràng chúng ta thấy là nó sẽ bị ảnh hưởng họ phải bán các công ty chứng khoán khác ra tức là thay vì họ không bán được Novoland họ không bán được Phát Đạt họ không bán được DG họ không bán được nhóm cổ phiếu sản thì họ mang các cổ phiếu khác ra để họ bán và đó chính dẫn đến là các cổ phiếu khác cũng bị lây lan sang giảm điểm đó là một nguyên nhân rất quan trọng và các bạn cần phải biết được nếu bạn nào hiểu được điều này có thể comment cho giúp số 3 được không ạ à? nếu bạn biết điều này có thể comment số 3 tại tại sao thị trường là giảm mạnh khi mà những cổ phiếu bị gì ạ à? ảnh hưởng tức là bị vi phạm margin thì các công ty chứng khoán họ không bán được cổ phiếu bị vi phạm họ mang cổ phiếu chất lượng hơn họ bán ra và đó nó làm cho cả thị trường giảm điểm đấy chính là nguyên nhân cực kỳ quan trọng đấy thị trường chúng ta ngoài ra còn một nguyên nhân nữa là dòng tiền bây giờ nhà đầu tư đang bị thua lỗ nên họ không họ, họ không có mong muốn là mua cổ phiếu bởi vì mua là lỗ nên dòng tiền không có tham gia vào để mua trong khi dòng tiền bán ra lại bán ra nhiều hơn nên dẫn đến là thị trường tiếp tục giảm và đó chính là một cái huệ lụy khiến cho thị trường giảm mạnh trong thời điểm này khi mà cổ phiếu ngân cổ phiếu bất động sản ảnh hưởng thì một nhóm cổ phiếu khác sẽ bị ảnh hưởng mạnh và rất mạnh trong thời gian tới đầu tiên là nhóm cổ phiếu chứng khoán ạ cổ phiếu chứng khoán lý do cổ phiếu chứng khoán bị giảm mạnh bởi phí nhất là gì ạ à? sẽ có rất nhiều các cổ phiếu chứng khoán được cho vay tức là được cho vay bởi tỷ lệ margin quá cao nên chính vì vậy bây giờ khi họ bán cổ phiếu ra họ bị thua lỗ họ bán cổ phiếu ra họ không thu lại được tài sản họ bị thua lỗ nên tài sản bị thua lỗ của các công ty chứng khoán khi mà cho sử dụng margin rất là lớn và đây chính là một nguyên nhân khiến cho giá cổ phiếu bất động sản à giá cổ phiếu chứng khoán bị ảnh hưởng nếu các bạn điều biết điều này thì hãy comment số 4 bởi vì khi cái áp lực bán ra và bản thân công ty chứng khoán cho vay không thu hồi lại được với những cổ phiếu Novoland thì rất nhiều các công ty chứng khoán cho vay với cổ phiếu DG rất nhiều công ty chứng khoán cho vay với cổ phiếu gì ạ pháp Đạt cũng rất nhiều các cổ phiếu cho vay bạn kiểm tra lại tiếng nha thì rõ ràng là chúng ta có thể thấy rằng là cổ phiếu có thể tiếp tục giảm đương nhiên hay là bất cổ phiếu chứng khoán và giảm đương nhiên những cổ phiếu nào bị ảnh hưởng nhiều nhất là những cổ phiếu giảm mạnh nhất ngày trước Dũng làm cho một công ty chứng khoán lớn sau đó thì công ty này cũng đã có cho vay một cái mã bất động sản và cuối cùng mã bất động sản đấy giảm mạnh bất động sản giảm mạnh dẫn đến là công ty đó bị một khoản lỗ rất là lớn và đấy chính là nguyên nhân mà các bạn cần biết được thay vì các bạn mua cổ phiếu giá rẻ và điều gì sẽ diễn ra đấy là toàn bộ một số nguyên nhân dẫn tổng kết cho các bạn biết một chúng ta tóm lại cho các bạn biết thứ nhất là giá bất động sản giảm nên dẫn đến tài sản công ty chứng khoán giảm cổ phiếu giảm cái điều thứ hai các công ty chứng khoán cho vay tức là uh, dùng tài sản của mình vay thế chấp ngân hàng khi mà dùng tài sản vay thế chấp ngân hàng thì bắt buộc ngân hàng bắt buộc phải ký quỹ và không ký quỹ được ngân hàng bắt phải bán tài sản ra đấy là cho chúng ta là vay thế chấp trường hợp thứ ba là các công ty dùng tài dùng chính cổ phiếu để vay thế chấp dùng chính cổ phiếu này để vay ngân hàng nên khi cổ phiếu giảm thì các công ty chứng khoán cũng bắt à, các ngân hàng cũng bắt ép phải bán ra nên cổ phiếu giảm trường hợp thứ ba nữa là họ sử dụng cái cổ phiếu của bạn họ để gì ạ họ vay trái phiếu và sau khi mà áp lực trái phiếu phải trả nợ năm 2023 nên họ cũng phải bán cổ phiếu hoặc là phát hành cổ phiếu ra để gì ạ để lấy tiền giải cho nhà cổ đông nên họ cũng bị gì phải bán ra và không bán ra thì họ phải bán cổ phiếu hoặc là bằng cách nào nên cổ phiếu giảm cái điều thứ tư nữa là gì ạ margin khi cổ phiếu giảm thì nó bị ảnh hưởng margin và khi margin thì rất nhiều gì ạ khi margin thì rất nhiều gì ạ nhà đầu tư phải bán ra và nhà đầu tư bán ra thì cổ phiếu giảm và cuối cùng đó là khi mà cổ phiếu giảm người nhà đầu tư mua mua là lỗ là lỗ và lỗ và cuối cùng người ta không mua nữa và khiến cho cổ phiếu giảm vậy tất cả nguyên nhân cổ phiếu giảm như vậy thì các bạn có nên nắm giữ cổ phiếu hay không bởi vì chúng ta biết rằng từ nay đến năm 2023 còn rất dài với cổ phiếu bất động sản đấy là cái bài học đầu tiên các bạn có thể thấy rằng là chúng ta tổng kết những điều này để các bạn có thể nắm rõ được lý do tại sao chúng ta tạm thời đứng ngoài nhóm cổ phiếu bất động sản đầu tiên ạ nếu bạn nào thấy rõ điều điều này thì có thể comment cho Dũng số 10 đúng không ạ nếu bạn nắm rõ được đường này hãy comment Dũng số 10 để Dũng sẽ tiếp tục phần tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần tiếp theo ạ hãy comment ạ nhớ comment và like Dũng một like đúng không ạ Đấy, nên nếu không hiểu rõ về điều này chúng ta lại tiếp tục nắm giữ và thấy đấy là chúng ta bị thua lỗ bao nhiêu bạn thấy là Dũng cái cổ phiếu Novoland Dũng đã cảnh báo nó từ ở phía trên này các bạn bao nhiêu bạn thấy thì hãy comment thấy là cảnh báo từ giá bao nhiêu ạ? À? 85 ạ, à? 85 ạ. À? Nếu bạn thấy là Dũng đã cảnh báo phải bán cổ phiếu này giá 85 bởi vì cổ phiếu này bo cung lần thứ nhất không vượt qua, lần thứ nhất không vượt qua, lần thứ hai không vượt qua, lần thứ ba không vượt qua, lần thứ bốn không vượt qua thì phải bán. Cứ tại sao là phải nắm giữ và đấy chính là nguyên nhân dẫn đến nhà đầu tư bị thua lỗ và thua lỗ một cách gì ạ? À? Nguy hiểm bởi vì thiếu kiến thức thiếu kiến thức là một nguyên nhân dẫn đến là đốt cháy tài khoản và thậm chí là mất rất nhiều ok ok chúng ta cần phải nắm rõ được này vậy bao nhiêu bạn thấy điều này là chuẩn chính xác cứ có comment ạ tại vì cái này nó không phải là bây giờ mới nói bởi vì chúng ta nhìn thấy bo cung là chúng ta phải bán và những cổ phiếu này thì không biết sau này nó đi nhầm và nếu chúng ta cần phải tỉnh ngộ ra một chút đó là cổ phiếu này chủ tịch doanh nghiệp bán hết ra rồi đúng không chủ tịch hội đồng chủ họ bán nhiều cổ phiếu ra nên đấy là chúng ta cần phải biết cổ phiếu thứ hai các bạn cũng thấy nó tương tự như vậy đó là cổ phiếu phát này cổ phiếu này cũng là cổ phiếu bao cung Dũng bảo các bạn cũng bán ra bởi vì nếu các bạn không bán ra thì các bạn cũng nhìn thấy đây là góc độ lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba không vượt qua lần thứ tư không vượt qua thì phải bán nếu bạn không bán ở giá 65 thì không phải bán được giá 53 không bán ra 53 thì bây giờ không bán được nữa và nếu các bạn nhìn thấy cổ phiếu như phát đạt Dũng cũng chia sẻ như vậy thì các bạn có thể comment cho Dũng là PDR giá bao nhiêu ạ giá 65 không bán ạ 65 không bán GPR giá 65 ạ. 70 ạ đây là 70 và chúng ta cũng thấy là những điều này nhà đầu tư lại tiếp tục dính đòn nữa và một cái điều này nữa có lẽ cái điều này cũng không phải nhắc lại nữa cái cổ phiếu này Dũng nó cũng nhắc đi nhắc lại Dạ, cổ phiếu này khi nó lên 90 đó là DG thì lúc này Dũng phải bán hết bán hết bởi vì cổ phiếu này sẽ giảm rất là sâu bởi vì nó kết thúc chu kỳ DG thì cuối cùng chúng ta không bán chúng ta mất tiền đấy là cụ nhóm cổ phiếu và nhiều cổ phiếu khác nữa nên chính vì vậy chúng ta cần phải nhìn thấy đây là những sự thật tại vì những cái video này nó vẫn còn hiện hữu trên thị trường chỉ có nhà đầu tư tham thiếu kiến thức thiếu trải nghiệm kinh nghiệm chúng ta phải trả giá rất đắt cho cái việc đầu tư nghe theo người khác mà không biết rằng là nghe như nào cho chính xác ạ vậy đấy là những lý do chúng ta biết rằng là ok thế bây giờ chúng ta quay trở lại hôm nay có một bạn bạn hỏi Dũng là gì ạ à, thời điểm này có mua cổ phiếu ngành thép hay không bởi vì ai đó bảo là bây giờ giai đoạn tuyệt vời để mua cổ phiếu ngành thép thép như là chúng ta gọi là HPG chúng ta sẽ nói rằng là HPG rất nhiều người bạn ở mua thép mua cổ phiếu thép ạ à. đấy mua thép thế thì bây giờ câu hỏi là gì ạ thế thì hôm nay chúng ta thấy là vùng này là bao nhiêu bạn nhớ là cái vùng này là vai đầu vai Dũng cũng chia sẻ là phải bán bây giờ nó vai đầu vai thì đang chu kỳ đi xuống nhớ này chu kỳ đi xuống vậy để một chu kỳ cổ phiếu này đi lên thì nó cần điều kiện gì cả nhà cho Dũng biết ạ à. nếu anh chị em là học của DVD rồi nếu cổ phiếu Hòa Phát chu kỳ đi lên thì nó cần phải điều kiện gì điều kiện gì ạ à? Hòa Phát chu kỳ đi lên cần phải điều kiện gì ạ? À? Vậy nếu bây giờ chúng ta thấy là tôi đang chu kỳ đi xuống không biết đáy ở đâu và cứ chọc thủng hết đáy nọ đến đáy kia. Vậy nếu để chu kỳ đi lên thì nó cần phải tích lũy hết một năm hoặc là 6 tháng trước khi lên được. Vậy nó đã tích lũy chưa? Nó đã tạo đáy chưa? Nó đã có dấu hiệu để phục hồi chưa vậy cổ phiếu ngành thép có thể dẫn đến một nhóm cổ phiếu thép bị phá sản trong thời gian tới Dũng nói điều này không phải nói đùa đâu ạ à. bởi vì chúng ta biết rằng là sau mỗi một chu kỳ thị trường rất nhiều cổ phiếu thép biến mất trên thị trường hoặc là có thì nó cũng không đáng được bao nhiêu Dũng ví dụ cho các bạn một cái cổ phiếu thép trước đây nổi đình nổi đám mà bây giờ không biết nó đang ở đâu đố các bạn biết là cổ phiếu nào sau mỗi chu kỳ thị trường thì có những cổ phiếu thép bị gì ạ à? biến mất hoặc là không còn nữa hoặc là không ai để nữa bao nhiêu bạn biết cổ phiếu thép Việt Ý đây là thép Việt Ý khi mà chu kỳ thị trường đi lên cổ phiếu này cũng không lên hoặc là lên một cách giặt dẹo còn khi mà chu kỳ thị trường đi xuống thì bây giờ nó tiếp tục rơi và không biết nó còn tồn tại nữa hay không và chúng ta thấy là mỗi một chu kỳ tương tự như vậy chúng sẽ có những cổ phiếu giặt dẹo và không lên được và nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng mua cổ phiếu giá rẻ mua cổ phiếu để bắt đáy mua cổ phiếu để sau này nó lên thì điều này chúng ta đang bị mắc một sai lầm và nguyên nhân của 98 nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam bị thua lỗ nếu các bạn đồng ý điều này đây là cái quan điểm cá nhân nhé quan điểm cá nhân của Dũng thôi ạ nó không có để là các bạn đây Dũng đang hỏi các bạn thì các bạn có thể comment số 50 ạ tức là 98 nhà phần trăm nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam bị thua lỗ bởi vì họ cứ mua cổ phiếu định giá thấp mua cổ phiếu họ mua cổ phiếu và họ mua bởi vì họ không nắm rõ rằng là cổ phiếu thép Hòa Phát khi nào nó lên nó phải có một khoảng thời gian tích lũy ít nhất là khoảng 3 đến 6 tháng nhiều thì khoảng một năm trước khi nó mới lên được nên nếu mà nó giảm như này làm sao chúng ta biết khi nào đọc đáy và bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện cổ phiếu này nếu định giá bây giờ lấy cái gì định giá cổ phiếu này cái điều tiên thứ nhất không biết là các bạn thấy là Dũng phân tích cơ bản như này nó có chính xác không ạ thứ nhất là hiện tại Trung Quốc nhà Trung Quốc tuy rằng bắt đầu bắt đầu gì ạ à? bắt đầu mở cửa đến kinh tế những giá bất động sản Trung Quốc nó cần phải mất rất nhiều thời gian nó mới hồi phục được và hiện tại Trung Quốc đang tồn kho một lượng thép rất là lớn nên chính vì vậy giá thép Trung Quốc có thể tiếp tục đi xuống hoặc là mất thời gian rất là dài trước khi hồi phục bây giờ chúng ta có thể thống kê dựa vào thống kê của giá thép nhiên liệu thép Trung Quốc chúng ta biết ngay cái điều thứ hai chúng ta nói là Hòa Phát đang mở rộng sản xuất của nhà máy thép ở gì ạ Trung Quốc nên chính vì vậy rõ ràng là mở rộng thì tài sản khi mà mở rộng thì chúng ta cần phải đầu tư và khi đầu tư làm gì có gì ạ à? đầu tư thì tiền mất chứ còn làm sao mà có thể tạo ra lợi nhuận doanh thu được nên chúng ta thấy rằng là khi mà đầu tư thì rõ ràng là đầu tư thời điểm này lãi suất tại lợi đang ở mức rất cao mà Hòa Phát thì họ cần phải đầu tư để hoàn thành dự án trong thời gian tới nên rõ ràng là chúng ta lại thấy rằng là một lượng tài sản lớn của gì ạ à? tức là một lượng tức là một chi phí rất là lớn đã gì ạ à, vào khoản đầu tư đấy nên hòa phát tại gì ạ à, giá tức là cái tài sản hòa phát lại tiếp tục giảm xuống cái điều thứ ba chúng ta có thể thấy ở đây đó là gì ạ à? đó là hiện tại lượng hàng tồn kho của hòa phát đang ở rất là dài nên bao nhiêu bạn biết rằng là hiện tại rất nhiều các lò cao của hòa phát có đang thậm chí là tạm thời dừng hoạt động vậy dừng hoạt động thì nó tạo ra công suất tạo ra doanh thu tạo ra gì ạ à? phát triển của thác thôi vậy cổ phiếu này đang là tăng trưởng hay là đang suy thoái ạ à? bạn có thể comment ở phía bên dưới đâu nên nhiều nhà đầu tư bảo cứ mua giá trị nhưng có biết bao giờ nó gì ạ à? quay trở lại đâu mà mua biết đâu nó về giá 5 biết đâu nó về giá 6 bởi vì hôm trước chúng ta từ giá 40 bảo về giá 24 là khó lắm rồi và đến bây giờ thì lại già về giá 13 đúng không về giá 13 và chúng ta cũng chẳng biết rằng nó về giá bao nhiêu cả nên rõ ràng là chúng ta rất khó để dự đoán là giá nó về bao nhiêu bây giờ nó chưa tạo đáy thì chúng ta tốt nhất là đứng ngoài bởi vì rõ ràng là nó đang gặp rất nhiều các thử thách trong thời gian tới nếu các bạn nào đồng ý với giúp ba cái điều kiện của Hòa Phát thực ra nó còn nhiều điều kiện khác nữa tiếp theo là bây giờ lãi suất đang ở mức cao nên chính vì vậy thì rõ ràng là Hòa Phát lại đang vay một số tiền rất là lớn nên chính vì vậy họ cũng đã bị gì ạ phải trả một lượng lãi rất là cao và đặc biệt nữa là thời gian vừa qua thì Hòa Phát lỗ đến một tỷ bốn trăm tỷ về lỗ tỷ giá vậy tỷ giá vẫn ở mức cao như vậy thì trong những quý tới Hòa Phát có bị lỗ nữa hay không vậy cổ phiếu đang bị lỗ thì cổ phiếu tiếp tục giảm một cổ phiếu tiếp tục giảm thì làm sao tại sao chúng ta lại cứ phải mua bắt đáy làm gì nên đấy chính là cái mà tư duy chúng ta đang có một số đang có vấn đề không biết các bạn nghĩ thế nào về cái góc nhìn của Dũng trong cái video này tức là ở đây chúng ta đang phân tích một cái gì ạ à? cái video để chúng ta nhìn thấy rằng là tất cả mọi cái nguồn lực của nó nó đang bị à, tiêu hao mà khi tiêu hao thì tài sản nó giảm tài sản nó giảm thì định giá nó giảm định giá nó giảm thì cổ phiếu nó giảm cổ phiếu nó giảm thì chúng ta bị đứng ngoài để chúng ta khi nào nó hồi phục chúng mới mua chứ bây giờ định giá nó giảm mọi thứ nó đang chống lại nó lại đi mua trung bình giá xuống thì cái điều này mất tiền là đương nhiên có phải không ạ các bạn có thấy điều này Dũng nói có ok không ạ vậy đấy là những cái điều gì Dũng chỉ phân tích cho các bạn sơ lược và những cái cổ phiếu Dũng chia sẻ gần như không biết là như nào nhưng nó đều nó có những cái trải nghiệm và các bạn nhìn thấy nếu các bạn nào theo dõi đủ kênh theo dõi hết kênh và nhớ là cho Dũng một like thì các bạn thấy là những điều này có phải là mấy hôm trước tôi có nói rằng là thị trường có thể bùng nổ theo đà đúng không nhưng rõ ràng là nó không đạt yêu cầu và nó gãy bởi vì nó không có sự xác nhận và bây giờ chúng ta đang thấy điều gì diễn ra sau khi bị rút bỏ lần thứ nhất khối lượng lớn và bây hôm nay nó có rút bỏ lần thứ hai vậy nếu trong điều kiện rút bỏ lần thứ hai ở trên biên độ này thì theo cả nhà thì chúng ta thấy điều gì diễn ra chúng ta chưa biết rằng nó có là đáy hay không nhưng chúng ta đang nhìn thấy gì ạ không biết ạ nào chúng ta đang nhìn thấy điều gì ạ chúng ta sẽ phân tích về cái kèo này một chút ạ vậy để chúng ta mua cổ phiếu không phải là chúng ta cứ thấy tạo đáy là chúng ta mua là vì chúng ta không biết đáy ở đâu cả nên chính vậy đầu tiên chúng ta cần phải phân tích xem là những cái sự bán tháo hiện tại cái sự giải chấp của nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục diễn ra trong thời gian tới đặc biệt là những cổ phiếu mà chúng ta thấy là đang có áp lực lớn trong đó có Novoland và cổ phiếu cổ phiếu gì ạ cổ phiếu phát đạt ngoài ra chúng ta cũng thấy là DG cũng bị ảnh hưởng rất lớn khi mà chủ tức là khi mà tập đoàn đưa ra là bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá bao nhiêu ạ à? bao nhiêu ạ? À? DG bán cho cổ đông hiện hữu với giá 15. Bây giờ nhà đầu tư không bán ra mà phải phải mua giá 15 thì có phải là nhục không ạ? Nên chúng ta nhà đầu tư sẽ họ sẽ phải bán cổ phiếu ra bởi vì bây giờ chúng ta mua thoải mái cổ phiếu với giá 15 mà lại mua cho mua giá được quyền của công ty lại phải mất 15 triệu đồng trên gì ạ? Thì chúng ta thấy là rõ ràng nước ngoài mua thì kệ nó bởi vì chúng ta phải hiểu đơn giản là gì ạ 500 tỷ thì đáng bao nhiêu đâu ạ nếu mà nước ngoài mua 500 tỷ thì tại sao cái ông Thiên Tân ông lại bán sạch cổ phiếu ra thế thì công Thiên Tân là cái công ty con của nó thì nó gì ạ nó thấy tốt nó phải giữ lại nhưng tại sao nó lại bán hết cổ phiếu ra các bạn thấy hiểu rõ tư duy chưa tức là nếu nó tốt thì nó phải đấy thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là bây giờ chúng ta quay trở lại cái góc nhìn thị trường chúng ta một số các thông tin tích cực diễn ra trong thời gian tới bây chúng ta sẽ nói về thông tin tích cực xem có điều gì diễn ra không ạ thông tin đầu tiên là một cái video Dũng chia sẻ cách đây vào hôm qua đó là gì ạ là cái đồng USD ấy, đồng USD bây giờ chúng ta hiểu tí là sau này chúng ta sẽ hiểu cái câu chuyện này đồng USD tích cực này là có xu giảm hôm qua Dũng phân tích rồi ạ ba bạn đã xem video hôm qua Dũng phân tích có thể comment số 1 đúng không ạ tức là ở đây chúng ta là quá trình chạy nước rút của cổ phiếu này của cái đồng này đã đầu diễn ra sau đó bị giảm mạnh với những quá trình đợt phân phối 1 phân phối 2 phân phối 3 và phân phối 4 thậm chí phân phối 5 sau khi những cái quá trình giảm kéo lên giảm kéo lên giảm và hiện tại có xuống giảm tiếp thì đây chính là có dấu hiệu đạt đỉnh thế thì nếu quá trình phân tích của phần lớn nhà đầu tư thì chúng ta thấy là cái chỉ số USD này, này DXY này tiếp tục tăng nếu chỉ dựa vào các thông tin về kinh tế vĩ mô đúng không ạ? Đúng không? Có phải như vậy không ạ? Tức là rõ ràng là nếu bản thân là phép tiếp tục tăng lãi suất thì cái chỉ số này tiếp tục tăng. Vậy nếu phép tiếp tục tăng lãi suất thì chỉ số này gọi là thông tin tích cực hay là tiêu cực? Mọi người không ạ? nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất tiếp tục tăng lãi suất và khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới thì chỉ số DX là chỉ số đo lường sức mạnh của đồng USD này tiếp tục tăng hay là tiếp tục giảm thông tin này là thông tin tích cực hay là thông tin tiêu cực các bạn có thể comment để chúng ta cùng thảo luận cái điều này không ạ có phải bao nhiêu bạn thấy là đây là điều tích cực với chỉ số DIX tức là về cơ bản những thông tin những cái gì mà chúng ta có thể thấy trong thời gian tới khi mà Fed đưa ra thông tin đó là những thông tin tích cực vậy thông tin tốt mà đưa ra thị trường mà giá của nó có xu hướng giảm cho chúng ta thấy là đỉnh có phải nằm ở đây không ạ à? bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment số hiểu rõ được không ạ nếu bạn hiểu rõ điều này comment rõ được không ạ để Dũng biết là các bạn rất là rõ cái điều này tức là cái việc mà thông tin gì ạ à, tích cực diễn ra thì đáng lẽ cái cụ cái chỉ số này nó lại phải tăng giả sử như thông tin tích cực nó làm cho chứng khoán của một cổ phiếu chứng khoán nó phải tăng nhưng khi mà thông tin tích cực nó làm cho cổ phiếu chứng khoán giảm thì thị trường cổ phiếu đó nó là chu kỳ giảm vậy thông tin tích cực với chỉ số DX này là nó tăng nhưng rõ ràng là khi mà Fed tăng lãi suất thì cái nhóm này lại giảm và đấy chính là cái cách chúng ta phân tích thị trường rất là tuyệt vời đúng không ạ đây phân tích nó đơn giản đấy ạ thì bây giờ nếu chúng ta chỉ xem cái bảng thông tin trên video mà chúng ta thấy rằng là nó đang xấu thì chúng ta biết rằng là giá này nó có thể điều chỉnh hay không chúng ta không biết được hoặc là các bạn có thể nhìn thấy hôm trước Dũng phân tích cho các bạn đó là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu DGC là cổ phiếu có thông tin tích cực ở quý 3 nhưng rõ ràng là cổ phiếu này đang chu kỳ giảm nên thông tin tích cực nhưng nó bước vào chu kỳ giảm đó là lý do các bạn cần phải biết được đây không phải là cứ tích cực và chúng ta mua vào là chúng ta sẽ có thể bị thua lỗ vậy thông tin tiêu cực thì có phải là tiêu cực hay không bây giờ những cổ phiếu bị giải chấp bị bán mà làm cho nhà đầu tư bán hết ra vào một thời điểm nào đó thông tin tiêu cực tiếp tục diễn ra thị trường tăng thì đây là cơ hội tốt để cho chúng ta biết rằng là tin xấu mà đưa ra thị trường không giảm thì đây chính là thông tin tích cực cho thị trường vậy tin xấu ra mà thị trường không giảm thì đấy gọi là thông tin tích cực đây là livestream của Dũng Dũng cần phải phân tích để cho mọi người học cái bài học này còn nếu bạn không lắng nghe thì bạn có thể rời khỏi zoom rời khỏi kênh đấy là cái điều mà các bạn cần phải biết đây là trên youtube của dũng thì dũng chia sẻ để phục vụ số đông nhà đầu tư còn nếu bạn không thích nghe có thể bạn bị thua lỗ bởi cổ phiếu đó hay là có thể bạn không thích cổ phiếu đó thì đấy là việc của bạn các bạn đồng ý cái điều này không ạ nếu bạn đồng ý thì comment số 1 tại vì việc mà chúng ta cần phải chia sẻ để mọi người thấy khỏi sâu chuỗi bởi gì gì ạ một cổ phiếu được nhà đầu tư bán ra được làm giá được thông tin được gì ạ à, được có những kịch bản đưa ra rất rõ ràng thì cái thông tin này kịch bản này Dũng chỉ ra từ ban đầu thì cái quá trình này phải lặp đi lặp lại để chúng ta biết là cổ phiếu này nó sẽ đi về đâu chứ bây giờ chúng ta thấy là lại tiếp tục đi lừa đỏ đảo nhà đầu tư lại giữ cổ phiếu đó để gì ạ à? để cổ phiếu gì ạ à? họ không bán ra hoặc là họ gì ạ à? đầu tư dài hạn thì đấy là lý do dẫn đến là họ bị thua lỗ nếu chúng ta nhìn về gia đình họ hoàn cảnh gia đình của họ nhìn người thân của họ giống như những người người bố mẹ chúng ta vợ chồng chúng ta thì chúng ta thấy điều đó có tuyệt vời không ạ chúng ta hãy coi những nhà đầu tư giống như bố mẹ chúng ta giống như người thân chúng ta chúng ta không thể gì ạ à? không thể nhìn về những người đó để chúng ta gì ạ à? tìm mọi cách để lừa đảo họ được bởi vì cái này nó sẽ là nhân quả các bạn nếu nào biết thế nào là nhân quả thì hãy gì à, học DCI các bạn hiểu rõ được đây là những cổ phiếu <clears throat> cũng tương tự như vậy cổ phiếu PRR Dũng cũng nhắc đi nhắc lại là phải bán ra cổ phiếu Novoland cũng tương tự như vậy và thậm chí là bất động sản làm video để nhắc nhở các bạn của mình bán ra bởi vì thứ nhất năm 2021 20 21 người ta bơm một lượng tiền lớn vào thị trường tiền không chảy được đi đâu chảy về bất động sản và chảy về chứng khoán bây giờ phép tăng lãi suất dòng tiền đó bắt buộc phải rút và nhà nước bắt đầu phải tăng lãi suất lên để hút tiền ra nhà nước phải bán ngoại tệ ra để hút tiền ra và hai yếu tố này nó khiến cho giá bất động sản ảo trong những năm 2020 ạ 20 21 sẽ bị giảm và đấy chính là gì ạ chúng ta cần phải bán ra chứ bây giờ chúng ta nghĩ rằng là năm 2023 nó còn để in cho chúng ta chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để cổ phiếu bất động sản hồi phục ở Nhật nó phải mất hơn 20 năm 30 năm nó mới hồi phục bất động sản nên không phải là bất động sản nào nó sẽ hồi phục và chúng ta cần phải biết rằng là nếu chúng ta mua nhiều cổ phiếu trong một khoảng thời gian nào đó mà có thể mãi mãi nó sẽ không bao giờ có hồi phục nên chính vì vậy bạn phải hiểu rõ rằng là đầu tư chứng khoán là đầu tư theo dòng tiền chứ không phải là đầu tư dựa vào cảm tính chứ bán mua cổ phiếu vào sau đó gì ạ à? sau đó gì ạ à? không phải nghĩ gì cả cái gọi là không làm mà muốn có ăn thì cái điều này sẽ gì ạ à? không xảy ra bởi vì đấy nó chính là quy luật nhân quả đấy thế thì rất nhiều có rất là cảm ơn bạn gì ạ có rất nhiều người như vậy ạ họ chạy theo lợi nhuận họ chạy theo cái cái gì ạ cái sự rất nhà đầu tư ạ Dũng có rất nhiều học viên họ đầu tư gì ạ họ không có kiến thức họ có thể là giáo viên họ đầu tư một tỷ sau đó bị nghe ai đó gì ạ phí màng để họ mất một nửa và đây là toàn bộ tài sản họ tích cóp hàng mấy chục năm cũng có nhà đầu tư gì ạ họ dành hết tiền tài sản của mình sau đó thì ạ à, từ từ gì ạ à, từ ờ, làm xe đạp ấy làm xe ôm máy ấy. sau đó thì họ vay vay ngân hàng thêm và cuối cùng bây giờ không còn gì nữa thậm chí là có những lúc họ rất là gì ạ căng thẳng họ gọi điện cho Dũng có bạn thì gì ạ đầu tư được 10 tỷ tích cóp được bao nhiêu là 10 tỷ sau đó trong một thời gian biến mất ạ à. có bạn thì đầu tư từ 5 tỷ lên đến 37 tỷ nhưng 7 tỷ lên 37 38 tỷ sau đó thì đến bây giờ chỉ còn 5 tỷ thôi may là gặp Dũng Dũng bảo bán ra thì vẫn giữ lại được vậy câu chuyện ở đây thị trường chứng khoán nó rất hấp dẫn với chúng ta nhưng không phải nó dành cho chúng ta là những người người nhá không muốn bỏ cái trí tuệ ra để đầu tư mà chỉ mong muốn là mua cổ phiếu HPG vứt đó sau đó nghĩ ra một thời gian nó lên bây giờ chúng ta lại đặt câu hỏi để chúng ta có thể nhìn nhận cái góc độ này trước khi Dũng phân tích đôi chút về thị trường chung hôm trước Dũng có nghe nói của ai đó bảo mua cổ phiếu này cái cổ phiếu gì ạ cổ phiếu ri nếu chúng ta mua cổ phiếu này ở phía trên vùng này đến đây chúng ta đã giảm rất mạnh và nếu chúng ta nhìn thấy một cái kênh xu hướng này thì chúng ta biết là cổ phiếu này không biết nó đi đâu cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu thế giới di động à, đúng rồi ạ nếu chúng ta để ý thế giới di động thì điều gì diễn ra hôm trước cũng làm một video là phần này phải bán ra và đến bây giờ chúng ta biết rằng bao nhiêu lâu mới hòa vốn ạ tất cả cổ phiếu này Dũng đã chia sẻ rất là kỹ bạn nào nhìn thấy là nếu bạn nào thấy rằng Dũng chia sẻ cái cổ phiếu thế di động này phải bán ra comment cho Dũng số 5 đúng không ạ số 5 ạ à. tức là cổ phiếu này Dũng chia sẻ là bán và nếu chúng nó bán nhiều gì ra người ta được đầu tư 5 triệu cổ phiếu đúng không ạ bây giờ 5 triệu cổ phiếu mà bây giờ nó còn bao nhiêu nữa 5 triệu cổ phiếu người ta đang đầu tư giá khoảng 70 và bảo người ta đầu tư dài hạn mà bây giờ cổ phiếu này giá còn 42 vậy người ta mất bao nhiêu tiền vậy Đấy, nhà đầu tư người ta nghe sau đó người ta gì ạ và một bạn học viên bảo là bây giờ thầy thầy ơi à, em có một người bạn bạn không nghe em thì làm một video về cổ phiếu thế giới động để cho bạn bán ra nhưng rõ ràng là họ người ta không bán bởi vì người ta tin vào ai đó dẫn cho họ thành công nhưng nếu các bạn nào đầu tư mà thực sự chính trực thì các bạn biết rằng là cổ phiếu này có thể nó xuống dưới 30 xuống 20 và đấy chính là lý do Dũng cảnh báo cho các bạn biết rằng là các bạn không biết chu kỳ thị trường các bạn mua cổ phiếu trung bình giá xuống thế thì bây giờ họ mất 100 tỷ rồi đúng không một thời gian nữa họ thêm mất 100 tỷ nữa thì toàn bộ tài sản họ biến mất và đấy chính là câu chuyện của rất nhà đầu tư Dũng cũng đã gặp một số nhà đầu tư ở Hồ Chí Minh họ đầu tư 500 tỷ vào thị trường chứng khoán sử dụng margin cuối cùng họ không còn gì nữa sạch luôn ạ à. nên ở đây Dũng không muốn cảnh báo các bạn mang tính kiểu tiêu cực ở đây dĩ mẫu chỉ muốn các bạn đó là gì ạ chúng ta cần phải gì ạ thông minh hơn một chút còn nếu mà bây giờ cứ mua mua mua bán bán thì đấy là gì ạ chúng ta mất tiền nhé mua để giữ bốn năm năm thì bốn năm năm liệu nó có kết quả hay không yên tâm các bạn yên tâm là khi mà cổ phiếu này hòa phát nó lên các bạn không phải giữ bốn năm năm đâu ạ các bạn mua là thắng Dũng cảnh Dũng chia sẻ các bạn là cổ phiếu Hòa Phát đến lúc mà Dũng chia sẻ các bạn mua là thắng bạn không phải mất một năm hai năm bạn chỉ mất khoảng điểm một khoảng thời gian ngắn thôi ạ à. nó sẽ bước vào chu kỳ và khi mà chu kỳ nó tăng bạn chắc chắn thành công đấy thì bạn cứ thử theo dõi tất cả những cái gì Dũng chia sẻ nó đều public hôm nay là ngày bao nhiêu ạ mùng 7 tháng 11 Hòa Phát khi nào nó tạo ra chu kỳ mới Dũng sẽ phân tích cho các bạn để các bạn thấy là nó thành thành công thời điểm mà Dũng chia sẻ Hòa Phát nó là chu kỳ mới bước đầu tiên là bước vào chu kỳ mới lúc này cổ phiếu Hòa Phát nó đang ở đây đây các bạn nhìn đó đây là những lúc mà bước vào chu kỳ mới thì là mua thì lúc đấy thành công còn nếu bây giờ nó chu kỳ giảm bạn mua lúc nào cũng thất bại hết nên nếu mà bước vào chu kỳ bạn không phải là nhà đầu tư xuất sắc bạn vẫn có thể thành công được vậy chúng ta quay trở lại đôi chút về thị trường chúng ta hãy quay trở lại bao nhiêu bạn thấy khối lượng ở đây là lớn ạ à? comment số 1 ạ à. sau quá trình hồi phục thì thị trường bị, bị giảm rất mạnh vậy khi giảm mạnh đây là một biên khối lượng lớn giảm mạnh đây là kéo lên giảm mạnh chúng gọi là test lại cái vùng đáy này vậy test lại vùng vùng đáy này khối lượng thấp hay là khối lượng cao chúng ta nhìn rõ ràng là khối lượng của hôm nay thấp hơn ở đây nhưng tuy nhiên thời điểm này chúng ta chưa biết được các bạn nhớ là thời điểm này chúng ta chưa biết được thị trường có thể phá đáy này hay không đúng không phá đáy này hay không thế thì khi mà chúng ta chưa biết được thị trường phá đáy này hay không thì chúng ta cũng chưa thể biết được xu hướng tuy nhiên để cái cổ phiếu này tạo ra một xu mới thì chúng ta cần phải có một phiên tăng giá mạnh vượt thoát lên đỉnh này cái đỉnh này cái đỉnh này là một cái đỉnh khối lượng lớn rất là lớn mà cần phải tăng mạnh hấp thụ toàn bộ khối lượng ở nhà đầu tư ở đây nên chính vì vậy thì các bạn cần lưu ý là nếu thị trường hồi khối lượng thấp thì chúng ta làm gì ạ à? hồi nhá ngày mai có thể hồi khối lượng thấp thì làm gì ạ à? nếu hồi khối lượng thấp thì nhiều khả năng nó hồi để kéo nhà đầu tư mua vào sau đó nó sẽ khóa lại khóa lại tức là nó bán tháo và sẽ sẽ gì ạ tạo ra một chu kỳ giảm rất là mạnh đấy là câu chuyện đầu tiên là hồi khối lượng thấp và bán tháo sẽ tạo ra cái đợt bán tháo khối lượng mạnh và dẫn đến chúng ta lại lỗ kép lỗ nặng lỗ nhiều trong cái đợt đi xuống bao nhiêu bạn biết điều này có thể comment tức là đây là cái kịch bản Dũng đưa ra đấy ạ tại vì chúng ta thời điểm này chúng ta chưa biết được khả năng nó sẽ hồi khả năng đấy ạ khả năng hồi thì lúc này như bạn ạ gì à? đây chính là một dạng của f nếu nó hồi khối lượng thấp nhá SOW 5 là khối lượng lớn nhá SOW 5 là khối lượng lớn còn đây là khối lượng thấp thì nó sẽ giảm tiếp còn trong trường hợp nó kéo lên khối lượng lớn thì nó chính là SOS5 thì lúc này chúng ta thấy là một cái lực kéo mạnh khối lượng lớn nó cho chúng ta thấy là nó sẽ rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư yếu bóng vía ở đây bị kẹt bán ra những nhà đầu tư bắt đáy ở đây bán ra những nhà đầu tư bắt đáy ở đây bán ra và những nhà đầu tư kẹt ở đây bán ra và sau đó gì ạ nó sẽ test lại một lần nữa kiểu gì nó kiểm tra một lần nữa và lúc này thị trường lên nó mới tạo ra sự chắc chắn và đây chính là gì ạ cái kịch bản mà nó xảy ra tuy nhiên thì bây giờ nó chưa có kịch bản nào cả nên chính vì vậy thì chúng ta có thể bắt đáy hoặc là mua ở vùng này thì rõ ràng rủi ro cộng rủi ro cộng rủi ro lúc này chúng ta rủi ro về margin là một rủi ro thứ hai là rủi ro về cổ phiếu chúng ta biết cổ phiếu là dẫn đầu chưa thứ ba nữa là bây giờ các thông tin xấu nó đưa ra rất là nhiều nên tức là thầu rủi ro về thông tin nữa nên chính vì vậy người người bán ra nhiều nhiều bán ra mà một thông tin xấu nữa thì bạn có thể gì ạ à, gặp rủi ro rất là lớn và bạn hiểu rằng những cổ phiếu mang tính đầu cơ mạnh trong thời gian vừa qua khi mà ủy ban chứng khoán đang tiếp tục thanh tra hello các bạn hiểu không ạ nên tại sao Dũng vừa rồi Dũng nói rất là nhiều cái việc này ủy ban chứng khoán tiếp tục thanh tra thanh tra đặc biệt là nhóm bất động sản liên quan đến trái phiếu bao nhiêu bạn biết Ủy ban chứng khoán đang có kế hoạch thanh tra comment số 100 tức là trên báo chí nhá họ chia sẻ có để comment ở phần dưới ạ nếu các bạn đọc trên một số báo chí các thông tin chính thống là Ủy ban chứng khoán Ngân hàng nhà nước và Bộ Tài chính có thanh tra toàn bộ các trái phiếu của các doanh nghiệp huy động sai vậy nếu mà thanh tra mà nó ra thì cổ phiếu chúng ta nó giảm sàn và thậm chí là biến mất thị trường nên đừng có bảo rằng là tại sao Dũng lại cứ nhắc đi nhắc lại cái điều này có thể nó lên không sao cả nhưng nó xuống chúng nó mất toàn bộ tiền đấy là lý do tại sao Dũng lại nhắc rất là nhiều trong đoạn này bởi vì Dũng nhìn các nhà đầu tư Dũng biết rằng là các bạn cũng phải tích cóp chắc lọc được bao lâu các bạn mới có số tiền như vậy nên bây giờ chúng ta vì chúng ta thiếu kiến thức nên chúng ta bị ai đó gì ạ à? khuyến nghị mua là chúng ta lại không biết đấy là chúng ta đang mua những cổ phiếu trong quá trình rơi tự do thế thì đây là hai kịch bản còn các bạn có thể thấy rằng là trong quá trình mua thì các bạn nhìn thấy những cổ phiếu như này chẳng hạn các bạn nhìn thấy cổ phiếu như là cổ phiếu STB là cổ phiếu rất là yếu bởi vì đây là cái nó tạo ra cái vai thứ nhất và tạo ra vai thứ hai vai thứ hai nó giảm như này là vai yếu nên cổ phiếu này dễ thất bại không mua được cổ phiếu tiếp theo cổ phiếu SSI SNI chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này là cổ phiếu phát hành một là tự doanh cổ phiếu các bạn biết là năm 2020 21 23 này cổ phiếu này phát hành nhiều không ạ tức là họ phát hành tăng vốn lên rất là nhiều và hiện tại đó là công ty hàng số 1 Việt Nam 74 quân hóa cái điều thứ hai là nó cũng tự doanh rất nhiều nó phát hành nó tự doanh cái điều thứ ba là cổ phiếu gì ạ à? nó cũng gì ạ à? cho vay margin đúng không nó cho vay margin khi nó tự doanh phát hành cho vay margin thì rõ ràng kiểu gì nó sẽ bị ảnh hưởng những cổ phiếu như là lớn như là Novoland hoặc là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu ờ, PR mua nó giảm quá mà không bán được thì kiểu gì chịu ảnh hưởng nên rõ ràng là những cổ phiếu này chúng ta cũng lưu ý là nó bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng thì lợi nhuận nó giảm lợi nhuận nó giảm lợi nhuận giảm mà cổ phiếu lại phát hành thêm cổ phiếu phát hành thêm lợi nhuận giảm thì nó lấy đâu mà tăng trưởng mà cổ phiếu tăng mà cứ đòi đi mua cổ phiếu giá rẻ đấy Đấy. làm gì để mua cổ phiếu nó rẻ nên chúng ta phải hiểu đơn giản đó là nên ở đây chúng ta thấy là đang chu kỳ đi xuống chưa biết đáy đâu cả hiện tại chưa biết đáy đâu gãy vẫn gãy đấy thế thì chúng ta cũng nhìn thấy là Techcombank hôm trước chúng có nói rằng là nếu bọn nào mua ở đây có lợi nhuận nhưng rõ ràng lên đến đây nó đang yếu thế thì nếu cổ phiếu này thì về cơ bản đây này nó khỏe các bạn nhớ đây là kịch bản khỏe này hôm nay nó giảm sàn ngày mai trần đúng không ạ ngày mai trần và nó đi đi, đi ngang khoảng hai ba phiên thì đây gọi là gì ạ rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư yếu vía sau đó gì ạ kéo lên thì đấy chính là cổ phiếu khỏe và trong cái nhóm này chúng ta thì phân tích xem là cổ phiếu này có khỏe không đấy thì để xem lại là cổ phiếu này có khả năng là kéo lên hay không ạ đấy thì chúng ta phải xem lại là nếu giả sử trong phiên hôm nay tất công Techcombank giảm sàn đấy, giảm sàn nhưng thực tế khối lượng bán ra không bán tháo thì về các bạn cũng là mang tính chất là tích cực nha và tính tích cực với cổ phiếu đó thế nếu ngày mai giảm trần tăng trần thì đừng mua vội hãy đợi cho quá trình tích lũy thêm một vài phiên xác nhận mua vậy tất cả những điều này đều có kịch bản hết nên nếu các bạn thấy rằng là sau một thời gian uh, Dũng đi học thì bây giờ Dũng lại tiếp tục quay trở lại để quý vị các bạn nên hãy nhớ là bấm vào kênh để theo dõi sát sao về diễn biến của thị trường cũng như là gì ạ cũng như là cái, những cái phân tích của Dũng trong thời gian tới đặc biệt là trong thời gian tới thì Dũng có hai chuyên mục mới đó là chuyên mục về phân tích kinh tế vĩ mô thế thì Dũng sẽ phân tích một cách gì ạ theo cái trường phái của Dũng thôi Dũng sẽ cho các bạn là những cái bạn nào mà kiểu như là ờ, không biết về kinh tế vĩ mô hoặc là các bạn nào ờ, thấy rằng là kinh tế vĩ mô khó thì Dũng sẽ gì ạ chia sẻ cho các bạn làm sao nó đơn giản nhất khi mà nó đơn giản quá thì các bạn thấy rằng ô tại sao nó phải là khó chứ nó phải là phức tạp chứ tại sao lại đơn giản như thế giống như bây giờ các bạn có phân tích toàn bộ kinh tế vi mô tất cả các thông tin nọ thông tin kia nhưng Dũng chỉ cần quan tâm đến chỉ số DX nếu chỉ số này là đỉnh thì các thông tin kia nó còn quan trọng không ạ bạn hiểu không ạ tức là cái chỉ số này nó rơi rơi xuống thì tất cả thông tin kia nó không quan trọng nữa và lúc này nó sẽ gì ạ nó làm cho tỷ giá chúng ta sẽ hạn nhiệt còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta cứ phân tích rất nhiều chỉ số rất nhiều kia mà cái chi cái giá của đầu ID vẫn đang tính đầu cơ cao thì làm sao mà nó gì ạ nó chẳng có tác dụng gì cả nên chúng ta phải biết là cái gì tạo ra cái gì Đấy, cái gì tạo ra cái gì và điều thứ hai nữa là Dũng sẽ phân tích thêm là đó là những cái cổ phiếu đầu tư tăng trưởng sẽ bạn biết rằng cổ phiếu đầu tư tăng trưởng nó phải đáp ứng được yêu cầu gì à từ những bạn thấy là chu kỳ của thị trường những cái đường trung bình động 200 ngày 150 ngày 50 ngày 20 ngày nó có tác động như nào cho xác định dẫn hướng cổ phiếu những cái chúng ta gọi là quá trình tích lũy thì chúng ta phải biết là thế nào là tích lũy đang phân phối thì bảo tích lũy thế thì khi mà cổ phiếu đang phân phối lại cứ bảo tích lũy mua vào thì đấy là lý do tại sao chúng ta cứ mua toàn bắt đáy bắt sau rơi mà chúng không biết và đó chính là lý do chúng ta cần phải được đào tạo và Dũng sẽ dành thời gian để đào tạo chúng ta chia sẻ chúng ta toàn bộ những giá trị chúng ta sẽ gì ạ, học được trong thời gian tới nhớ là ủng hộ Dũng bằng đăng ký phía bên dưới và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo chúc các bạn có đức có những quyết định tốt nhất trong quá trình đầu tư xin cảm ơn